này Đầu tiên là chúng ta đến với một cái máy chạy bộ có tên là TT8 rồi đến với chiếc máy chạy bộ đầu tiên là Suzuki sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phần tính năng tất nhiên không cần quảng cáo khung khiết như này nó có nó vậy đâu các bạn nhìn mà thấy thôi không gì quảng cáo cả à, rồi tính năng tính năng thì ở máy chạy bộ là điều chỉnh về tốc độ điều chỉnh về độ dốc tắt máy đằng sau khởi động máy đằng sau đó là cái những cái vấn đề mà các bạn biết khi mà các bạn đến với cái máy chạy bộ trong Thor Stream thì màn hình nó có thể sáng hoặc màn hình nó có thể tắt tùy nó có chế độ ngủ ví dụ máy bạn để chừng 15 phút 20 phút bạn cũng chạy nó ngủ thao điện bạn nó ngủ nó ngủ thì nó sẽ tắt nó tắt bằng lại bằng kéo kéo này vài cái và nhấn nút start lại chạy nhấn nút start start start nhấn vô cái là chừng 30 giây sau đã chạy nha còn nếu không thì bạn kiểm tra kiểm tra nguồn điện nguồn điện chỗ này nè đó cái chỗ này nè điện ghim rồi yên tâm là điện sẽ chắc chắn sẽ ghim bạn nhìn nút này có sáng hay chưa đúng không lúc này có sáng hay chưa khởi động máy chỗ này tất nhiên cái vị trí này thì các bạn sẽ ít khi nào các bạn động đến cái này là cái chuyện của của cái đội ờ, ngủ nhân viên BBT họ sẽ làm cho các bạn đó ví dụ như lỡ bạn về đi là không có điện bạn đứng đó bạn chờ hoài nó cũng không sáng nó mà khi mà các bạn mua máy là phải có dòng series đừng đừng có cào nha các bạn bảo hành đó đừng có cào vậy nha bạn cào tôi biết series nhiêu tôi bảo hành đó tại vì bạn mua là nhiều khi tôi tôi tôi tôi tôi đền cho bạn nguyên con á ờ thôi bê tao bảo hành ghê lắm bạn nhiều khi ví dụ như giờ bạn lỗi liếc mà chán quá thôi ship con lỗi ở đây đường mới ra ngoài đó xài đi nó chơi vậy á sốc không nè mở lên rồi đầu tiên chúng ta đến với cái màn hình sơ sơ thì trên màn hình nó có cái lóc này để cái ipad thôi cái này gắn để ipad chơi vậy đó nhưng mà ít ai để lắm ít ai để ở trên màn hình này có sẽ những cái mà các bạn ở nhà các bạn xài thôi chứ phòng game mà không xài thứ nhất là này nè cái thứ hai là hai nút này nè music nè music nè gắn lo để cho nó phát cái lo ngoài từ cái điện thoại của mình có cái dắt này ghi một đầu vô đó một đầu vô đây mở nhạc nhạc gym phục vụ cuộc sống lên nghe phát ra cái lo ngoài rồi tiếp theo là cái cái này nó nhiều cái đó cái này trong đây có cục pin đây cục pin theo máy ví dụ như mà pin này hết rồi ra ngoài thị trường mua cũng có đầy rất nhiều lắm dặn bốn ốc trong đây nè kịch kịch kịch kịch lắp cục pin này vô cạch cạch xong dặn lặn lại chi biết không coi chụp tim đeo đây nè nó đeo tháo ra đeo nha các bạn nó tháo ra đeo nó chỉnh này lại đeo hoặc thò thọt dọ vô đeo hoặc trồng vô đeo gì đó tháo vô đeo nói chung là tuy không có đeo tại đeo này vô dính mồ hôi mình đeo phải cởi bụng ra nó tiếp xúc với da thịt đó nó mới đo được cái này nó dành cho private tức là dành cho ở nhà luôn rồi tiếp tục đi tới những tính năng khác là cái gì đây à cái này nói rồi cấp cứu kẹp đâu đó kẹp lại đây nè nó xong rồi chạy đây chạy đây tới hồi mà tới, tới rớt, rớt ở đây té thì cái bật giật nó văng này ra rồi giật văng này ra là máy ngừng hoạt động không chết rồi ghim vô này cấp cứu ghim vô nó khởi động lại đó tính năng tất cả những tính năng trên cái màn hình này các bạn để ý cho tôi khu vực tay cầm hai tay cầm có nút bấm bên này là nút fast low khi bạn nhấn vô fast tốc độ nó tăng lên tăng lên 0.1 bạn nhấn vô low tốc độ nó giảm xuống đó rồi bên đây là up và down up là gì lên cao lên cao đó và down là hạ xuống trên màn hình này vị trí này là vị trí cái quạt cái quạt đấy làm chi bạn nực á nó quạt cho bạn mát nhưng mà ở đây máy lạnh này nực gì nữa nên cái khả năng nực là nó hầu như cái này trong phòng tho sim là cũng cần nhưng mà thử cho bạn coi nhấn vô cái fan kiếm cái fan nhấn chơi coi đây fan là cái này đưa vô mát mát mát quá ta phải hai bên hai cái lo này là pha rồi tích vô tắt kịch mất pha rồi cái vị trí dưới đây là cái console cái màn hình á màn hình điều khiển nhìn vô màn hình nó sẽ là những cái chương trình được lập trình sẵn trong máy đầu tiên ghi đi từ trái qua phải manual là chỉnh tay hết cái này không có gì để nói cả khi mà bạn nhấn vào tính năng manual này kịch một cái kịch một cái ủa nhấn không được làm gì có được này điện hiển thị thôi không nhấn được muốn nhấn phải nhấn ở đây nè cái nút manual dưới đây nè đây là cái nút để chỉnh về manual kịch đó xong rồi nó hỏi bạn tuổi cân nặng chiều cao nhập đại ba số di tuổi 35 ok nhập xong nhấn enter enter một cái nó nhảy qua ô 2 nhập 75 xong hết mình confirm rồi nhấn enter cạch một cái rồi nó cho mình thời gian suy nghĩ có muốn thay đổi gì không nếu mà muốn thay đổi nhấn tiếp enter bạn nào biết đọc tiếng anh thì ok nhìn vô nè press enter to modify đúng không press enter là dấu ít nè nó ghi chữ enter mà dấu ít nó ghi ít ít thì ít là enter rồi nhấn modify lần nữa nó ra lại cái này ra lại cái này nó ra lại cái này xong rồi nhấn lần nữa nó hỏi mình xong rồi đó hỏi mình nhấn vô cái nút mà chéo chéo á u u út tam giác á là nút start nút start đâu đây cái nút này á nó hơi nó hơi gài hàng bạn ví dụ bạn biết bạn nhìn tiếng anh mà nhìn nút mũi này nè bạn đâu thấy trên màn hình có cái mũi nào giống vậy đâu nhưng mà nó chính là biểu tượng của start chơi game nhiều sẽ biết còn không thì coi video Duy Nguyễn nhấn start để bắt đầu khi mà bạn bước vào chế độ manual rồi đó thì nó đang đi nè bạn nhìn trên display của màn hình nó đang đi tốc độ 1 nó đang đi tốc độ 1 đó và tất cả mọi thông số đều hiển thị ra hết quãng đường rồi ok này nọ kia thời gian tất cả các thứ nó đang chạy chạy chạy chạy chạy rồi nhịp tim gì đó muốn biết nhịp tim nó bao nhiêu thì đeo cái vòng hồi nãy còn nếu mà không đeo vòng hồi nãy hai cái tay chạm vô đây hai tay chạm vô đây cầm một chút xíu nó đo cho bạn thí dụ nó đo cho duy nè tất cả nhịp tim là tham khảo nhớ không có chính xác trăm phần trăm đã buông ra mất tiêu calorie burn tham khảo luôn tức là nó dựa vào thông số mà Di quật cao nãy giờ và khối lượng cơ thể cân nặng là 75 để tính ra khối lượng calorie burn này tất nhiên tham khảo rồi tiếp tục nó là manual nó chạy hoài vậy luôn nó chạy hoài luôn bạn không thay đổi nó nó chạy hoài nó chạy hết 10 phút thì nó sẽ nghỉ bây giờ muốn thay đổi nó tôi thay đổi cái gì thay đổi cái gì thay đổi độ dốc thay đổi tốc độ thời gian đã chỉnh 10 phút rồi không thay đổi được ok thay đổi độ dốc có những cách thay đổi sau đây bạn nhìn vô hàng dưới đây thí dụ như bây giờ ờ, tốc độ mình nhấn ờ, nhanh nè nhấn ba kịch cái lên ba luôn nhấn đây lên nhanh lắm nhấn cái ba lên ba xong rồi nhấn cái sáu lên sáu luôn tốc độ cao nhất là 22 rồi bắt đầu đi bộ rồi đó rồi xong mệt quá mệt quá bây giờ xuống ba nó nhẹ quá mà bây giờ xuống xuống xuống xuống sáu thì bây giờ xuống xuống sao bây giờ bây giờ tôi muốn nhấn 4 bây giờ tôi muốn nhấn bốn nè tôi mệt quá à, sáu mệt quá vậy thì nhấn bốn bằng cách nào có hai cách một nhấn về nhấn nút đô bên đây lúc à, xúc lô bên đây nè nhưng mà nhấn vậy nó ngu tại sao ngu ví dụ mình nhấn một cái đi nó xuống năm chín nó xuống năm chín mà nó để cho nó xuống à, nó xuống bốn á thì có phải bạn nhấn hai chục lần không đúng không thì vậy là ngu thì thôi vậy tôi nhấn ba đi kịch cái xong tôi nhấn nút lên nhấn 10 lần là lên 4 các bạn có hiểu không yes. chiếc máy TT8 có chế độ điều chỉnh đồ dốc âm rồi bây giờ mình nhấn những cái những cái inline mà nó cho sẵn nè âm 4, âm 2, 2, 4, 6, 9, 12 thì thông qua chế độ manual á thì Di đã giới thiệu bạn hết những cái tính năng trên trên màn hình những cái nút bấm là bạn đã hiểu rồi đúng không chúng ta đi được 1 phần 2 chặng đường chúng ta đi được 1 phần 2 chặng đường để chúng ta lãnh hội cái máy này tiếp tục còn nút chưa chỉ display đây thay đổi cách giao diện thôi thay đổi giao diện thôi nhấn này vô một cái nó ra màn hình này ồ la vertical đồ segment time chả có gì hot chỉ đổi thôi để là đẹp rồi nên nút này không cần quan tâm rồi thôi mình stop tập mệt rồi stop nghỉ chưa hết 10 phút mà mệt rồi không tập nữa nghỉ stop dừng máy cho thằng kia nhưng mà stop một lần thì nó là spur spur lại là dừng lại á nó hỏi mình tiếp nè mình muốn resum á thì mình nhấn start để mình quay trở lại chương trình thí dụ mình đang đi với chừng á mình đi vệ sinh đi đó mình đi vệ sinh thì mình resum lại còn không á thì mình stop luôn đứng một chỗ luôn nó stop cái này nhưng mà nó chưa stop hẳn nha các bạn nó chỉ là nè frame end tức là cái chương trình này nó end lại rồi thì cái máy nó trở về vị trí bình thường nó chưa có cài thắng thắng, thắng tay đúng không mình để cái nữa stop cái nữa rồi cài thắng tay luôn rồi đó bạn hiểu cái máy của mình tất nhiên mỗi máy nó sẽ mỗi khác mình nhấn star là gì là mặc định là chế độ manual nó chạy đó đó mà khi mà mặc định manual nó chạy á thì nó sẽ reset được độ dốc về không vô bất kỳ một cái chương trình nào nó reset độ dốc bằng không các à, bạn nhìn thấy màn hình nè độ dốc bây giờ bằng không rồi đó đó top rồi đó là chương trình manual manual đơn giản vậy đó các bạn cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder